Hello xin chào mọi người Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình Và mình đang Huy đây Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với máy các loại sinh tôm giờ số bọn nhất thì, uh, Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định sẽ uh, làm một uh, thì mình sẽ quyết định uh, đi thu hoạch những cái như bị ngố dưới hậu rừng luộc của mình bởi vì lâu nay mình mình không thu hoạch ấy thì thức ăn của mình cũng đang gọi là cạn kiệt rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vậy à, à, dùng ơn màu ngọt nhỉ, đấy những cái phía trên này mình đặt để tránh trường hợp à, mình đi vào và làm ừ à, mất máu ở chỗ này ấy sau giờ mình cũng không hôm cũng làm này làm nữa mình để đưa cái này sang bên đó những bạc hầu ấy ăn này bạc hầu của mình này phải nói mình đã bé tuyệt bé cá tuyệt của mình à nhưng mà trước có bé cá tuyệt nữa thì để hôm sau mình sẽ đi bắt lại à lấy con vườn bị ngố nữa à quên nhắm nhập vào vườn khoai tây nữa rồi mình sẽ thu hoạch vườn khoai tây luôn đấy cho nên mình nghĩ sẽ là nhiều khách là nhiều lắm không biết nó có dùng dụng bởi vì à, giáp ai ta mình thử xong một hai là bị kiếm được làm để mình tính xem nào Ê. rồi luôn không biết mai có cụ luôn ta rồi luôn bạn mình phải tao mới chạy ra cái cụ thôi bạn nên mình phải chạy ra một cái cụ để làm rùi nữa chứ con mắng không biết con này vặt được không à, không còn rồi Để và làm một cái cục kim cương này kim chạm này lại là à, ra à, tay này chẳng may con đọc kim cương ta con kim cương nè tuyệt quá này làm một cái cục kim cương rồi hôm nay người sẽ tắt nhau sẽ cắt trụi trong này đấy lấy ra thì thì em chán thôi vì những đủ kinh nghiệm nữa chứ hai đồ bom nó sẽ rám hai thằng này phám à, không em sẽ phám một ít level nhỉ ờ kì có một trăm ra tái thôi thì, Đây đi Ngày nay cũng được bắt lấy ra thì Mình sẽ đi vào nhà. Thì lúc nãy mình cũng tham được một ít Các lỗ đấy Không biết mình có ruộng cà rốt chứ ta Hôm nay mình phải đi làm thấy một khu ruộng cà rốt nữa đây Chắc chưa rồi nào, Hình như có ruộng cà rốt ta Ok Thì mình sẽ đi vào nhà có lại nguyên liệu làm ruộng cà rốt nón Mình sẽ đi thu hoạch à, hết À, động ngay đấy chứ thì nó mới sẽ à cục đặt trong này là và bây giờ thì nhấn nhượng là khoai tây về cũng sáu cũng sáu là không thôi không cãi nó lại đây làm đấy làm làm cái xe này Ui, trong gác kia cũng hư thì không bị thằng nào làm hữu với ta à thấy nữa là xong rồi thôi Ê thì à, đi miếng rộng à, đi thu hoạch cái chỗ khác thôi à, lấy nữa không biết nó có đặc áp dụng với Japan á như là có phải thì mình sẽ lại cục ngang cục luôn uhm. nhưng mình là trong là hẹp khu này rồi bây giờ thì tiếp theo là ở phía dưới này mình trong biểu điện ngục vậy thì lâu giờ mình cũng không xuống đấy để là thu hoạch này xem nữa là mình quấy luôn mình có chỗ này luôn này theo cái trong này thôi bởi vì cái ủng của mình có dòng mà đồ linh hồn này cho nên đi ở phía dưới này à, nó khá là nhàn luôn đấy đấy là sẽ bị lên ừ. đấy bấm một start luôn à tiếp theo là uhm. cái này chị nhắn đi quạt luôn Ah, okay. Rồi thôi, được 20 nữa nè, em nữa Rồi Mình bây giờ thì À, thì phải là Hmm, thì phải là Anh muốn vươn bị ngủ Anh nó mấy con sẽ trở thành vật ảnh luôn này khi trừ hết là mình sẽ à, đi à, thu hoạch hết nông sản ha thì cái chỗ à, có, có sẽ dọn này của mình để mình làm cho đẹp ấy thì chỗ này thì mình sẽ đẩy như vậy lũ mình sẽ đẩy như vậy ở đó này bây giờ thì phải mình phải bắt cô đi à đó hí đấy nhưng mà view của mình view này là view à bây giờ thì chặt rồi đấy lanh nhãn luôn bởi vì ừ, à, vì của mình sức năng và thấy là bị ngố vào dưới hậu này thì à, mây luôn này mình sử dụng tại công ta cũng khá là nhãn để mình riêng thì đau nhãn luôn con người động động công này nữa là rồi rồi bấm một stack luôn theo à, ừ, chị đi thêm à ở phía lên phía bên này đấy góc này có không đã không có rồi ơ là mặt đường đi của mình cái ta mình sẽ đổi khẩu vì ăn bởi vì mình ảnh thì lần này mình thấy nó ra ăn thoải mái cũng chẳng này bây giờ thì ui cái này không mở cửa ra à sọ một cái này thì mở màu à à vậy này cũng mở màu à này này thì mở màu này thì mở màu à rồi bây giờ thì đi vào con chỗ nào nữa ta rồi ra thì đi à vào lại nông sản cho bo tư ga lớn vô của mấy ngàn thôi đấy nó đi vào và cả trận động nông sản phía trong này đấy thì trong là cắt hết luôn đấy em mình sẽ làm một số tách lụa một ít cọng mọt một ít á khoảng chừng 6 cái rồi coi thôi à, một ít um, hạt rộng một ít ui cà rốt mình chưa có mình mà có xíu thôi mình cho thằng hẹn ăn ăn củi dây trước đi lần đấy thì mình sẽ đi xây dựng cái chỗ trong cà rốt luôn này cái chỗ ở đây trong đó thì mình còn là cỏ ở phía bên bên phải nhưng mà mình trái có khá là ít luôn nó lên canh một đại vương sẽ có khổng lồ vậy đấy là em những bé này anh chứ ta ở bè hãng này này rồi dạ, bè ra bè ra nó cũng phát triển nào vì phát triển đây có thể ra bị đi spawn nữa rồi nếu mình ra sẽ làm mặt ngắn <laughs> đi, ini sama deret nyurut mang Yalah, nỡ tao vô tao ốp lá bán Nó đi Như vào Đấy, đi ạ Đây thì ba chúng bò Bò của mình cũng sắp bị tuyệt chủng thôi Bởi vì mình chỉ mình lại giá để làm ăn cư ngọa Bao nhiêu Mình không cho ăn lại Từ đúng cái sắp tuyệt chủng luôn Bốn con nữa rồi ui hai con sóng ra ăn là con sống ừ thế nên là mẹ chết tiệt à cái sẵn trộm lọc đất của ta ngon cái là đấy nó là cái solo với ta nhá cái chơi nhà xung được nghe y y nó người ngon cái là đấy không làm à này ừ. để mà chết trộn thôi à chết cậu nè um cậu um nè ừ, đi kém bảo với ngọc anh ender luôn mà mình đâu có cần ngọc anh ender chúng ta ngọc ender của mình là sự rời đem bao nhiêu luôn thôi mà ra thì đi ra là xây dựng cái chỗ ờ, trong ca đậu thôi ca đậu phía bên thỏ để mình lại đòi cho tin để cho thỏ ăn lại chỗ này thì vẫn chưa có à, Hương hỏi cái gì à, trước có nguyên ca độ này bây giờ thì làm trường ca độ khá là đơn giản lúc này mình sẽ làm trường ca độ này khá là đơn giản như những cái chuông hôm bữa này đấy thế là xong rồi vơn ca độ này thôi thì à, bây giờ thì mình sẽ đi phá à, biển một để à, lấy à, ốc anh vũ để à, mình à, ốc anh vũ để mình à, làm một cái đen phía bên này thì bây giờ thì mình sẽ đi vào nhà kho và chuẩn bị đâu để à, có chuyện làm ta nói bì nói. đấy mày ốc anh vũ mình có như thế ta chuyện nữa là mà thôi ừ không có ờ. em cũng không nó có cái vụ như này được á đấy hôm nay hôm nay không có luôn cái mình ở mình có cũng được mà là mình để mình ra chuyện của mình đó vậy rồi mình để mình chuyện của mình rồi vậy sao qua xem gọi không thôi ui kỳ bỏ bài luôn còn ta à. ok ok đây cuối cùng ốc đánh đủ của mấy người đó à là chính mình tạo mấy người đó đấy còn một trái tim mình tạo này để cũng có cũng có đánh vũ à rồi luôn tại cho mình phải đi tám câu thôi nó sẽ đi ba nha ngay cứ nghe sẵn sẽ chứ Ui trời bão bão trời đen đen lên nó bão thế ra thì vào đây vào ngủ một chặt cái thằng này thôi em mới sẽ à. ồ à, đây thì mình sẽ đi à, ngồi đây và khám một ít à, đô luôn cho mình sẽ đi chạy tạo một cân tấu vị để à, à tấu cả nhé đấy cũng mấy lại ra mình cũng farm được khoảng là ui với tròn tạm một ốc anh dụ luôn chỗ này rương của mình chuyển vào phía trong này khó bảo rồi chứ một mình cái rương này không đủ đâu mình farm này tâm mắt tâm mấy tỷ nó ngon vậy cái này cũng không phải là mình farm trong kia đâu thì mình cũng đã đi xem là phía uh, ngoài biển nữ mà được từng này đấy thì đi vào và lại cái một tí miền cả này và chạy vào một cái ống dẫn bây giờ thì um, đấy đã vào thì uh, mình kẹp cái cúng này à, cái căn cục này và xin đi khỏi sửa trữ nữa chứ không là 10 cái căn của cả này cũng không đủ đâu đấy bây giờ thì để vào nhà khó và lại một cái một ít láng trù bìm để đã làm à, đã làm à, cái chỗ à, thời dừng được ông chẳng đây rồi giờ mình sẽ làm ở phía ở hâu của mình đúng này hâu của mình nghe cũng khá là đẹp mình mình sẽ làm phía cho này cán phía một cái rưỡi này nữa như thế đấy chỗ này đấy nữa mình sẽ rơi một ít à ui ổng Thật mù của mình có hoa mà nhưng mà nói là mày vừa mình có hoa mà ta Ok sao chạy sao rồi đó Thì mình phải nhắm cấp A Thế ra thì làm một ít cái chỗ này đấy nữa Đấy một hai ba bốn năm sáu Sao đảo đi Đấy Đấy ơi Không Đang cạo bạn rồi rồi, À Đang cạo tầng này rồi thế ơi nó nhanh mắt thấy giảm nha rồi chị làm thì chuyện này thôi ta chấm năm cài chỗ này nữa đấy xẻ tao đi ai cũng lao luôn rồi ta sẽ đặt cái ông dẫn van dữ này là cái khóa sóng cái ông dẫn này thôi nào làm xoáy đi ok làm xoáy đấy là mình đặt chỗ này cả quả cái bảo thầy cái mũ của mình nó là đấy tôi đập cái này đã rồi bảy đây cuối cùng nó cũng ra bảy cái là tối đó nữa nó tốn công là ăn vậy mới làm được đây, mà đừng có mát này ra là phải dưới này thôi à. đấy ok Mình nghĩ cả này mình làm sai là bự nó để họ ở đây nè đấy á là chỗ này mình làm bỏ khóa này thôi phải thôi trời ạ mày làm tổ quả em đi nó không xoay đấy đấy thì mấy cái thở vị dự nữa em vĩnh viễn mà phải nhìn cảm ơn tội ở cả khu vực này đấy rồi thế thì ok các bạn các bạn là sẽ một clip này để các bạn thì thích video này là cho mình một like bọn anh cái nhầm hồ mình nhá và nó có em bạn chúng thông báo để nhận thông báo mình nhé phim nhá video mọi ngày cảm ơn các bạn đã xem một clip này bye bye bye bye